Các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu vào lúc 19 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2023 sẽ diễn ra cặp đấu tại bảng B để quyết định ngôi đầu bảng và tấm vé đi tiếp trong trận Việt Nam và Myanmar. Sau trận hòa với Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân nhà để đón tiếp Myanmar. Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam có 99% cơ hội vào bán kết. Việt Nam hiện đang có 7 điểm và tạm thời xếp đầu bảng B. Nếu trận này Việt Nam không thua đậm Myanmar, trong khi đối thủ sớm dừng bước với một điểm có được sau trận hòa với tuyển Lào. Trong trận gặp Singapore, tuyển Việt Nam gây áp lực đều đặn, có nhịp độ chơi xuyên suốt và tấn công nhận nhuyễn. Sự mạch lạc và ăn ý trong cách chơi rất quan trọng bởi các cầu thủ hòa hợp ở hai khâu chuyền và chạy. Tuyển Việt Nam mới khai thác được khoảng trống của hàng thủ Singapore. Trong hiệp 1, phân nửa đội hình của đội tuyển Việt Nam gần như xáo trộn và không thể tìm ra được sự ăn ý trong cách chơi. Bước sang hiệp 2 khi có mặt của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Lối đá của đội tuyển Việt Nam có sự khởi sắc và mạch lạc hơn, nhưng hậu vệ Sinwo vẫn chơi tập trung và kín kẽ nên những quả tấn công thành bàn thắng của đội tuyển Việt Nam là không nhiều. Bên hành lan cánh vai trò Văn Hậu và Tấn Tài rất lớn mà Hồng Di và Văn Thanh chưa thể thay thế được khi cánh lên xuống nhịp nhàng và di chuyển khôn ngoan để kéo giãn hàng thủ của đối phương theo chiều ngang. Khoảng trống sẽ lộ ra để các tiền vệ xâm nhập. Vì vậy Hồng Di và Văn Thanh chưa làm tốt khâu này. Mặc dù sở hữu kỹ thuật và tốc độ tốt nhưng đôi cánh của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Singapore không phát huy được tốt ở khâu tấn công. Những đường chuyền tiền căn ngang của cả hai hiện ra sai số rất nhiều trên hàng công tuyển Việt Nam thiếu một trung phong để san sẻ gánh nặng cho Tiến Linh những cầu thủ tiến trên không sẵn sàng làm tường trả ngược hay những đường truyền từ biên thành những cú dứt điểm. Trong trận này, thầy trò Park Hang-seo sẽ sửa chữa khuyết điểm trước đội tuyển Myanmar. Họ cần phải chơi tập trung và có sự gắn kết từ 3 tiếng. Tuyển Myanmar không còn mục tiêu nhưng họ sẽ chơi phòng ngự chắc chắn trước đội tuyển Việt Nam. Nhưng ông Park Hang-seo rất tự tin khi đánh bại đội tuyển Myanmar để đứng đầu bảng B và sẽ không tái diễn như AFF Cup 2022 bị đánh mất ngôi đầu bảng. Bên kia sân, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Myanmar không còn. Nếu muốn cản bước Việt Nam, buộc Myanmar phải thắng đậm đội tuyển Việt Nam, nhưng điều đó không có thể xảy ra khi Myanmar phải đối đầu với một trong những ứng cử viên cho chức vô địch là Việt Nam. Khi họ gần như nắm chắc tấm vé vào vòng bán kết, Myanmar đã gây nhiều thất vọng và khiến huấn luyện viên bất ngờ khi ông làm việc 4 năm tại Myanmar với tư cách thuyền trưởng U23. Myanmar có rất nhiều cầu thủ tốt với chất lượng kỹ thuật tuyệt vời, lẽ ra phải chơi tốt hơn hiện tại. Nhưng rõ ràng khi không thể thắng Lào trên sân nhà thì có điều gì đó không ổn đối với đội tuyển quốc gia. Sau khi để thất bại nặng nề ở giải đấu năm nay, một trong những vấn đề lớn của các cầu thủ là tâm lý vì họ không cảm thấy thoải mái, mất đi sự tự tin nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm nếu đội tuyển Việt Nam đánh giá thấp Myanmar bởi nếu các cầu thủ Myanmar được giải phóng vấn đề và cống hiến hết mình thì có thể gây ra những bất ngờ lớn cho đối thủ. Myanmar có những cầu thủ chất lượng để làm điều này. Nếu họ tự tin vào chiến thuật của huấn luyện viên đề ra, Myanmar sẽ chiến đấu trận cuối cùng mang nhiều ý nghĩa vinh dự nên họ sẽ gây ra những trở ngại lớn cho đội tuyển Việt Nam. Họ sẽ chơi phòng ngự chặt bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Tỷ số sẽ là 4-0 cho đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy luôn đồng hành và ủng hộ kênh Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh và like, chia sẻ để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.